thương thật chân thành với tất cả mọi người Em đem trao cho em nụ hồng Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió